Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Tự hào hát mãi xưa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen giữa đất nước này niềm tin luôn căng chẳng đừng lo lắng cười lên và gió qua tán cây hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng việt nam cánh thơm nước lúa về nơi nhà cao xe tăng phố mà một niềm tin giao KOS từ nơi đào xa mây mong sóng về nơi đồi cao mây bay trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người xe tay đón nắng mai cười trong má bao nhiêu con người chúng tay say đời niềm tin Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát gió qua tháng cây hòa trong tiếng trẻ thơ đồ vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi từ nơi đồng xanh hương thơm lúa về nơi nhà cao xe giang phố hòa một niềm tin cười trong má bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi xa mênh mông sống về nơi đồi cao mái vàng trắng một vòng tay nói tròn Việt Nam bao là đất trời quê hương xanh người xòe tay đón nắng mai cười trong mát bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam vô địch <laughs>